Ui, chờ chấm tí. Rồi cái giường này đấy. Chờ chấm tí em gửi. Vâng, vâng ạ. Vâng, vâng. Ừ. Đang cần. Rồi bắt một bên này đi. Hoặc là bên, bên, bên này anh giữ được, bắt bên kia đi. nói chung cho mình giờ đi, giờ giữ bên này cho. chúng ta có luôn rồi đấy. sơn này mất bây giờ phải lộ mọ xuống kia vác cái kia đến lắp trước chứ không à đấy quay qua đây đi thế sao mà không, không quay qua đây luôn không quay trắng xuống tôi mới bảo không có xoay đầu này thì lại cũng không có cái đầu nhẹp nào, con phải xoay đúng không ạ?